chào anh em cái video này ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu tài xỉu cảm ứng Đấy, thì à, cái bộ tài xỉu cảm ứng à, không tang này khi mà anh em sử dụng nó anh em anh em đi đến bất kỳ những cái đấu trường nào dù là đấu trường C1 thì như anh em cũng đã biết rồi khi mà anh em đến sân chơi thì anh em có thể mang được rất là nhiều những cái đồ chơi tài xỉu vào ví dụ như là tài xỉu báo dung 6 ờ, mặt tài xỉu báo dung 4 ờ, mặt tài xỉu báo dung nhất lục thau bệ camera Đấy. nắp tài xỉu hai chiều đĩa hai chiều âm dương ờ, nói chung là rất là nhiều những cái đồ chơi mà anh em có thể anh em mà mang vào được sân chơi đấy nhưng như những cái đồ tài xỉu tôi vừa nhắc đến thì những cái bộ những cái bộ đồ chơi đấy nó sẽ <clears throat> rất là khó để, để anh em có thể là mang được vào sân chơi tại vì là khi mà anh em lên sân chơi anh em phải thử tăng tích thử tăng tích ở đây là gì nam châm nước muối và dọn đèn Đấy, thì cái bộ hồ tài xỉu à, thì cái à, bộ tài xỉu cảm ứng ngày hôm nay tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy là nó sẽ vượt qua được tất cả những cái mà khi mà anh em đến sân chơi anh em phải thử cái bộ đồ chơi của anh em thì anh em mới được lắc nhé đó thì uh, xin giới thiệu với anh em đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nha bộ đồ chơi tài xỉu báo dung thì uh, cái nón báo dung tôi uh, không muốn cho lên video tại vì cái nón báo dung này uh, tôi của tôi mượn của khách nên là anh em thông cảm cái nón báo dung này anh em có thể là đứng từ xa anh em đánh được nha anh em có thể là mua thêm một máy nữa tôi sẽ chế vào trong cái một máy cho anh em hai máy chế thành một thì lại để cho anh em có thể đứng ở trên cao anh em đánh nhé đó thì uh, tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái đồ chơi ờ, tài xỉu cảm ứng không gian này nhé thì cái bộ cảm ứng ở đây nó chính là cái gì Đấy, nó chỉ là một cái chấm tài xỉu chấm cảm ứng tài xỉu Nha, đây anh em chấm cảm ứng tài xỉu Đó, chấm cảm ứng tài xỉu này rất là nhỏ đúng không anh em cực kỳ nhỏ cho anh em đó thì ờ, khi mà anh em đi sân chơi anh em có hai cách để anh em có thể đánh được ờ, bằng cái chấm cảm ứng ờ, không gian này chấm cảm ứng tài xỉu của chúng ta này đó chính là anh em có thể đưa vào sẵn ở trong cái ngón tay của anh em đấy. anh em đưa sẵn ngón tay của anh em đấy. anh em đến sân chơi anh em chít vào trong cái hột của người ta vào trong cái lỗ hột của người ta còn cách thứ hai đó chính là tôi đã làm sẵn ở trong mặt hột nha làm sẵn ở trong mặt hột thì à, cái bộ này tôi đã làm vào trong mặt lục của nó này đó khi nào lục nó ngửa lên như thế này thì cái nón báo dung tầm xa của tôi nó sẽ báo cho tôi biết Đấy, để tôi có thể đánh được chiến tài chiến xỉu nó hiệu quả nhất nhé đó và cái thứ ba nữa đây chính là cái máy báo dung cảm ứng nhé thì cái máy báo dung cảm ứng này là đây là còn nguyên máy Đấy, đây là còn nguyên máy nhé còn cái ờ, máy mà đã làm rồi thì là nó đã nằm ở trên nón của tôi đây nhé hệ nón của tôi đây chưa tiện bỏ ra cho anh em nhé anh em theo dõi những cái video sau tôi sẽ tôi sẽ hướng dẫn kỹ thêm về cái nón à, tài xỉu có dung tầm xa nhé đó thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái à, bộ tài xỉu cảm ứng không tang cái à, cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung mà nó cái hiệu quả của chiến thắng thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em bằng cái cái nón đứng đánh nhé anh em nhé còn đây cái bộ này là cái bộ à, không liên quan gì đến nha cái bộ hột này cả nha đó. liên quan đến bộ hột này đó chính là cái nón mà tôi đang lộ đây nha thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắp cho anh em đây lắp cho anh em đấy thì tôi sẽ đứng lên tôi đánh nhé đứng lên đánh thì ờ, đây cái chén này tôi đã vẫn còn lục anh em nhé vẫn có lục mở cho anh em đó 641 đúng không anh em vẫn rung này vẫn rung rung có lục lục đánh tài lại 641 không dung không dung anh em đánh xỉu cũng được hoặc là anh em không đánh nhé đó vẫn không có lục mở hai và bốn có lục rồi đấy nhá mở cho anh em này. 90 phần trăm là có lục đó 90 phần trăm là có lục nó rất là hiệu quả cho anh em đúng không trend cuối cùng cho anh em này vẫn có lục lục tài đó một xíu nữa thì xuống lục xỉu đây chính là cái bộ đồ chơi cảm ứng tài xỉu mà giúp cho anh em đi chơi tài xỉu bịp hay anh em đi đánh tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào anh em đều vượt qua được hết đây là cái cách đánh tài xỉu không tang cái bộ tài xỉu cảm ứng